Xin chào, tất cả mọi người Phước sử và Ngọc Ảnh đang lạc vào một xứ sở hoa tuyết rất là đẹp Ngọc Ảnh ạ à. Một những cái bông trong những cái bông hoa mà màu trắng và ảnh thấy có mùi thơm rất là thơm mà một cái thơm nhẹ nhàng luôn nó sự ha Ngọc Ảnh à, thử xem đây trời rất là nhiều hoa à, mặc dù đây là mùa hè à, ít nước nhưng mà hoa gọi là trăm hoa đa sắc luôn đua sắc luôn ạ à. vậy hả thì à, sửu có thể cho anh biết một số cái à, thông tin về dự án à, GS và khi mình ở đây thì mình à, được những cái tiện ích như thế nào không cái tiện ích đầu tiên mà mọi người đang thấy đó là tiện ích về công viên à. ở đây thì có bốn công viên với bốn chủ đề khác nhau xuân hạ thu đông mỗi công viên thì sẽ có một màu hoa màu sắc hoa và có những loại cây thấp tầng và cao tầng khác khác nhau tạo nên một cái công viên đầy màu sắc tại dự án này à, thật là tuyệt vời anh để ý thấy là ở phía à, bên tay trái anh á là cái công viên dọc bờ sông rất là dài luôn. Chứ đây là những cái công viên nho nhỏ rồi anh nãy giờ anh đi vào dự án anh phải thấy tới hơn 10 cái công viên lớn nhỏ khác nhau đó xỉu à còn bốn cái công viên chủ đề là bốn cái công viên lớn đúng không? Chính xác. Ngoài bốn công viên lớn thì có ba club house À. Trong một phân khu rất là nhỏ là 17,5 hecta nhưng có 3 clubhouse lớn và trong clubhouse là có hồ bơi, phòng tập gym, sân tennis và có một cái hầm rượu dưới đất lâu ngọt bắn anh ạ. À. Ừ Thế lát nữa mình sẽ đi vào Clubhouse để mình coi xem là có những cái uh, những cái hồ bơi hay là những cái uh, tiện ích để cư dân có thể sử dụng ha. À, Ngọc Ánh ơi, Ngọc Ánh nhìn thấy ở đây thì cây xanh rất là tươi mát vô Và hiện tại thì ở đây có rất là nhiều loại hoa nè Và những cái cây ca thấp tầng cao tầng làm cho cái khu vực này trở nên xanh mát Và có một cái Ngọc Ánh có cảm giác như là ở đây có những cái luồng gió cực kỳ tự nhiên mang những cái à, nước à, hơi mát từ những dòng sông vào hay không? Đúng rồi, tại vì hiện tại bây giờ dự án mới đưa vào hoạt động thôi à, nên là cây nó vẫn còn nhỏ nhưng mà anh đã thấy cái sự mà gọi là anh đã thấy vào đây không khí nó không có bị nóng bức. Nếu mà cái bên mình á mà khoảng tầm 2 3 năm nữa chắc là những cái cây này đã phát triển rồi và tất cả mọi thứ đi vào hoạt động thì không biết cái chỗ này chắc là một cái nơi rất là tuyệt vời. Đúng rồi Ngọc Ánh ạ. À. À, nói về một cái không gian sống tuyệt vời như vậy nhưng mà mọi người đừng quên là cái khu này hiện tại có một mức giá cực kỳ hấp dẫn thấp nhất tại nhà bè một khu đô thị chuẩn chỉnh nhưng mà mức giá gọi là giống như à, khá thấp để cho quý anh chị có thể đầu tư được đúng rồi thì chúng ta cứ nhìn vào những cái câu chuyện trước đây à, thì trước đây sửu có biết là cách đây khoảng à, mấy năm về trước đó thì à, phú mỹ hưng là một trong những cái khu đô thị mà gọi là ở khu nhà bè gọi là mới khu đô thị mới đó thì sửu có biết một số cái mức giá trước kia và bây giờ ở phú mỹ hưng thì có gì khác nhau và tăng trưởng như thế nào không đúng rồi à cách đây khoảng 5 năm Phú Mỹ Hưng à, là một khu đô thị chuẩn chỉnh đối với nhà bè là một khu đô thị gọi là đầm lầy chưa có phát triển toàn là nhiều nước nhưng mà khi dự án Sa ghét nhà bè này về thì biến cái mức giá tầm khoảng từ 3 đến 40 triệu một mét vuông là bây giờ cái mức giá là tầm khoảng hơn 100 triệu một mét vuông đối với những cái dãy nhà mà Phước Sửu và Ngọc Ánh đang đứng nhưng mà mức giá này so với mức giá của Phú Mỹ Hưng và những khu đô thị à, trung tâm quận 7 như Him Lam thì chỉ cần chỉ bằng 1 phần ba thôi Ngọc Ánh ạ à. giá còn rất là rẻ nhưng mà những cái tiện ích cực kỳ đẳng cấp này Phía bên tay phải của Phước Sửu và Ngọc Ánh đang đứng là một cái lớp hau cực kỳ đẹp và có những cái công viên à, ngọn đồi đó Ngọc Ánh. Ừ. Thì ở đây thì à, giúp cho là thư giãn đầu óc và ở đây những cái tiện ích như và Phước Sửu và Ngọc Ánh đang bè, à, đang à, khi nãy đang trao đổi là có 102 và trẻ em được phát triển à, những à, tuyệt vời về cái thể chất và những cái tâm hồn và khi mà mình sống tại nơi đây theo anh được biết thì ở đây mình có riêng một cái phân khu dành cho về giáo dục đúng không sự ha đúng rồi phân khu đó là phân khu Zai Edu County à, ờ. dân phân khu này thì hiện tại đang có một cái trường đại học rất là lớn là đại học Chadwick đã đưa vào gọi là xây dựng thì sắp tới cấp 1, 2, 3 tại đây và một cái trường quốc tế học tại Việt Nam như cấp bằng nước ngoài Vậy thì là một cái nơi rất là đáng sống luôn à, Quý vị anh và anh chị như vừa đã theo dõi ha, Ánh và Sửu có nói ha, về cái tiện ích và những cái lợi mà khi mà chúng ta sở hữu một căn nhà ở đây à, Quý vị và anh chị à, có nhu cầu về à, căn hộ à, ở đây thì à, ở, ở GS Nhà Bè thì hãy à, follow kênh của tụi mình và comment à, Zalo hay là à, Viber cho tụi mình nhé Xin chào và hẹn gặp lại